Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh youtube của mình Và trong video ngày hôm nay, mình đã chia sẻ cho anh em một app kiếm coin ngay trên chính điện thoại của anh em luôn nha Thì link đăng ký tài khoản ấy, mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha Đó thì à, anh em có thể quan sát thấy này, là app này có tên là Tron.bet ha Và đây cũng có thông tin này là The Best Investment Product in 2022 Tức là đây là sản phẩm đầu tư tốt nhất năm 2022 nha Và khi anh em đăng ký xong thì em sẽ nhận được 1.000 TX hoàn toàn miễn phí luôn nha và chia thêm ý, là 1.000 tích này áp chưa cho chúng ta rút nha Ok ngoài ra anh em có thể tham gia group nhóm Telegram chính thức của app này nha thì nên tham gia nhóm ấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha Ok kế nữa anh em quan sát này ở đây có 6% 6% nghĩa sao là anh em sẽ nhận được 6% trên tổng số tiền số TX anh em đầu tư nha và cứ sau một ngày từ 24 giờ anh em sẽ rút tiền được một lần nha Ok kế nữa là hình ảnh demo chúng ta rút tiền này đó thì ở đây sẽ có chúng ta có thể rút tiền qua tài khoản cơ bản nha anh em nhập số tiền anh em muốn rút này cũng như là nhập địa chỉ ví tết của anh em trên các sàn hoặc ví điện tử này đó sau đó nhập mật khẩu đăng nhập và cùng nhấn vào confirm để tiến hành rút tiền nha ngoài ra ở đây cũng có thông tin này là anh em sẽ rút được 2,5% mỗi ngày trên tổng số TX anh em nạp vào nha ok kiếm nữa là thông tin về tài khoản quảng cáo này tài quảng cáo nghĩa là sao là tài khoản mà anh em khi có người đăng ký qua link của anh em họ làm tiền cũng như là kiếm tiền từ cái app này thì em sẽ nhận được nha đó và đối với tài khoản quảng cáo này thì sẽ không giới hạn rút tiền luôn anh em nha cái nữa anh em quan sát này là đối với app này chúng ta sẽ có 3 tầng ghép nha đối level một tức là cấp độ 1 đấy thì em sẽ nhận được 10% từ người mình giới thiệu ha tương thế level 2 thì em sẽ nhận được 5% và cùng level 3 thì em sẽ được 2% từ người mình giới thiệu ha Ok tiếp nữa là các bước mà chúng ta sẽ demo nạp tiền này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 anh em nhấn vào copy red để tiến sao chép địa chỉ này sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Tronet, Metamask, rồi Honor, vân vân và mười mấy hàng kế tiếp chuyển tiền địa chỉ ví này để tiến hành nạp tiền nhá và anh em cũng lưu ý nhé là min nạp cho này là 5 tx ha ok ví dụ đây mình nạp qua ví tiền thử Binance của mình này thì đầu tiên nhất mục địa chỉ anh em sẽ tiến hành dán địa chỉ ví tx vừa nãy cho kia vào đây ha sau đó anh em sẽ nhập số lượng tx anh em muốn nạp này dù đây mình nạp 10 tx chẳng hạn thì cái tiếp em quan sát này là mình sẽ nhận được 9 tiện ích kia nha tức là phí mạng lưới đây là một tịnh đó kế tiếp thì em sẽ nhấn vào nút góc bên phải dưới cùng cho mình này sau đó chọn xác nhận nha bước kế tiếp ở đây thì em sẽ nhập mã xác minh ờ, số điện thoại email cũng như là google authenticator ha ok thì như vậy là mình đã chuyển 10 tiện thành công thì sau khi chuyển tiền xong rồi thì em quay chuyển app này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 là 6% này là mức trung bình thôi còn em là bao nhiêu thì đấy thì sẽ có mức lợi nhuận khác nhau ha anh em sẽ nhấn vào receive để nhận này ok như vậy là mình đã nhận thành công tiếp theo là mình sẽ chia sẻ review cho em một share nha em chia sẻ link đấy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 nên mình sẽ điền một câu tờ này tức là hạn ngạch là 0,22 sau đó mục address anh em sẽ tiến hành dán địa chỉ về viết của anh em nhá rồi kế tiếp em sẽ tiến hành nhập vào cổng đăng nhập này cuối cùng anh em nhấn vào confirm để xác nhận rút tiền ha lúc này sẽ thông báo là withdrawal success tức là chúng ta đã rút tiền thành công rồi nhá bây giờ thì mình sẽ tiến hành truy cập vào ví Binance của mình xem tay đấy của mình đã được cộng hay chưa ha